Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu của cô giáo Diệu Thu. Ngay bây giờ thì cô sẽ phân tích cho chúng ta một à, đề trọng tâm của tác phẩm Sóng, đúng không ạ? Bài thơ Sóng. Thì hôm trước chúng ta đã xem video kiến thức nền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những đề trọng tâm như sau. Đầu tiên là phân tích bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chúng ta với cái phần này chúng ta sẽ có cấu trúc tương tự như các đề khác. Đó là có 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài và nội dung trọng tâm từng phần như sau cô giáo Diệu Thu có thể gợi ý. Phần mở bài, chúng ta giới thiệu về tác giả Xuân Quỳnh. À, chúng ta có thể giới thiệu, có rất nhiều cách giới thiệu khác nhau và đây là một gợi ý của cô giáo Diệu Thu dành cho tất cả các em. Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, là thi sĩ của tình thương, lòng trắc ẩn và hồn thơ nữ tính. Thứ hai, chúng ta giới thiệu về bài thơ sóng. Bài thơ sóng được sáng tác năm 1967, được in trong tập Hoa dọc chiến hào. Đây là một trong những bài thơ viết về tình yêu, tiêu biểu cho hồn thơ giàu chất nữ tính của Xuân Quỳnh. Chúng ta sang phần 2, đó là phần thân bài. Ở phần thân bài này thì chúng ta có những luận điểm chính như sau. Luận điểm thứ nhất, chúng ta phải chỉ ra bản chất, quy luật của sóng và hình tượng em. Thứ hai, chúng ta phải nêu được luận điểm đó là những chân, suy nghĩ chăn trở về cội nguồn tình yêu. Thứ ba, đó là nỗi nhớ lòng thủy chung của người con gái trong tình yêu. Thứ tư, đó là khát vọng có một tình yêu vĩnh cửu. Và ngay bây giờ với bốn luận điểm triển khai trọng tâm trong phần thân bài thì cô trò mình sẽ sang luận điểm số 1 đó là bản chất quy luật của sóng và em. Với khổ 1 chúng ta lưu ý như sau này. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật tương phản, dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ. Và với nghệ thuật tương phản này thì Xuân Quỳnh đã khái quát được cái trạng thái đối lập của sóng và nó gợi liên tưởng đến cái tâm lý của người phụ nữ khi yêu, khi mãnh liệt, lúc thì lại dịu dàng hết sức. Và ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa sông không hiểu đúng không ạ được cái bản tính của sóng bởi vậy nên sóng muốn tìm đến không gian cái rộng lớn hơn và bản chất cái hành trình của sóng đó cũng chính là hành trình khám phá chính bản thân mình khát khao vươn tới cái giá trị tuyệt đích trong tình yêu của người phụ nữ ở khổ thơ thứ hai Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Thì ngay cái câu thơ đầu tiên là ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế. Thì Xuân Quỳnh đã khẳng định rằng là à dù trong quá khứ hay hiện tại thì sóng nó luôn giạt rào, luôn sôi nổi và nó luôn khát vọng. Đây chính là khát vọng về bản tính của một người phụ nữ muôn đời khao khát được yêu đương nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Xuân Quỳnh đã liên hệ tình yêu của tuổi trẻ với cơn sóng của đại dương. Khát vọng tình yêu chính là một trong những khát vọng đặc trưng muôn đời của tuổi trẻ. Và sau khi chúng mình đã làm xong cái luận điểm thứ nhất thì chúng mình à, sẽ sang cái luận điểm số 2, đó là suy nghĩ chăn trở về cội nguồn của tình yêu. Điều này được thể hiện rất rõ cho khổ thơ thứ ba. Chúng ta biết rằng có cái điệp ngữ em nghĩ về, rồi câu hỏi là từ nơi nào sóng lên. Chúng ta thấy rằng là à, <laughs> khi yêu ấy thì bất cứ ai cũng mong muốn đúng không ạ? À, trả lời một cái câu hỏi rằng là gì ạ? Đi tìm đến cái đích, cái cội nguồn của tình yêu. Rằng là gì? Rằng anh yêu em từ bao giờ, khi nào chúng ta yêu nhau? Và chính vì vậy Xuân Quỳnh cũng thế nghĩ về sóng, nghĩ về biển, nghĩ về tình yêu, Xuân Quỳnh luôn luôn muốn trả lời một câu hỏi. Đó là từ nơi nào sóng lên và khi nào ta yêu nhau? Xuân Quỳnh muốn nhấn mạnh cái niềm khao khát nhận thức được bản thân, người mình yêu và nhận thức về tình yêu muôn đời. Ở khổ thơ thứ tư rõ ràng hơn nữa Xuân Quỳnh lúc này muốn trả lời cái câu hỏi rằng là gì ạ? Tình yêu là gì? Tình yêu bắt nguồn từ đâu? Nên đã mượn quy luật tự nhiên để tìm khởi nguồn của sóng, của tình yêu và nó đã gợi lên sự chăn trở trước bí ẩn của tình yêu. Nó chính là cái thời điểm bắt đầu tình yêu. Và sau khi chúng ta phân tích luận điểm số 2 thì chúng ta sẽ đến với luận điểm số 3. Đó là nỗi nhớ, lòng thủy chung của người con gái trong tình yêu. Được thể hiện rất rõ qua khổ thơ thứ 5. Chúng ta thấy rằng ở đây Xuân Quỳnh đã sử dụng cái nghệ thuật tương phản để gợi ra những phạm vi không gian khác nhau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức và chúng ta thấy rằng là gì ạ với cái nghệ thuật tương phản và cũng như là gì ạ ờ, đã Xuân Quỳnh đã nêu bật lên một cái uh, đặc trưng cơ bản trong tình yêu đó là gì ạ à, đó là nỗi nhớ đúng không nào đo tình yêu có lẽ rằng là chúng ta chỉ dùng nỗi nhớ là có thể đo chính xác nhất nhớ nhiều thì yêu nhiều nhớ ít thì yêu ít, còn nhớ là còn yêu, hết nhớ là hết yêu. Bởi vậy nên phạm vi thời gian khác nhau, ngày, đêm, đúng không ạ? Và tác giả cũng đã sử dụng cái nghệ thuật nhân hóa rằng là gì ạ? Nhớ đến mức đó là gì ạ? Cả ngày đêm không ngủ được và cả trong mơ còn thức cơ cái nỗi nhớ ấy nó không chỉ thường thường trực tồn tại ở ban ngày đâu mà nó còn đi vào cả trong tiềm thức của những đôi lứa đang yêu nhau. Và từ đấy Xuân Quỳnh đã diễn tả một cái nỗi nhớ giạt rào triền miên của sóng với bờ. Nó cũng là nỗi nhớ của người phụ nữ khi yêu. Và khi yêu thì người phụ nữ bày tỏ nỗi nhớ một cách trực tiếp, mạnh dạn và đầy chân thành. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức, Chúng ta thấy rằng là ở khổ thơ đầu đúng không ạ? Đến khổ thơ thứ tư ấy thì chúng ta thấy rằng như nào nhỉ? À, Xuân Quỳnh mượn sóng để gợi nhắc đến nhân vật em, nhân vật trữ tình em. Thế nhưng đến khổ thơ thứ năm này thì Xuân Quỳnh đã để cho nhân vật em xuất hiện. Đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, tất cả các khổ thơ hầu hết là chỉ có bốn câu thôi. Nhưng riêng cái khổ diễn tả cái nỗi nhớ ấy là khổ thơ thứ năm ấy thì nó dài thêm hai câu thơ nữa như vậy rằng là cho thấy cái nỗi nhớ được kéo dài triền miên đúng không ạ đó triền miên và với cái cách nói thầm sưng của xuân quỳnh rằng là gì ạ à, nhớ cả trong mơ còn thức như vậy đã thể hiện rằng cái nỗi nhớ ấy nó đã ăn sâu vào tiềm thức và nó luôn thường trực trong suy nghĩ của con người Chúng ta cùng nhau sang khổ thơ thứ sáu Với cái nghệ thuật tương phản để Xuân Quỳnh thể hiện rất rõ ràng là gì ạ? Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Chúng ta thấy ở địa lý thì có gì ạ? À, Nam Bắc Đông Tây. Đúng không nào? Đó. Và dù em có đi đâu hay dù anh có ở phương nào, dù một người ở xuôi, một người ở ngược, thì em cũng luôn nhớ đến anh qua những điệp từ được tác giả sử dụng như dẫu, vẫn hay về. Xuân Quỳnh đã gợi nên hành trình của sóng ngoài biển lớn, nó cũng như hành trình của tình yêu của người phụ nữ giữa cuộc đời vậy. Và bằng cái lời thề thủy chung của người phụ nữ với một cái niềm tin chờ đợi trong tình yêu. Dù ở đâu cũng hướng về anh một phương, dù ở bất cứ nơi nào cũng nghĩ về người mình yêu bằng cả trái tim vậy. Và để rồi chúng ta sang luận điểm số 4, đó là khát vọng vĩnh cửu về tình yêu, được thể hiện qua khổ thơ số 7. Xuân Quỳnh đã khẳng định quy luật vĩnh cửu của thiên nhiên rằng con sóng ngoài đại dương ấy chúng ta thử tưởng tượng và các bạn đã đi biển rồi đúng không nào thì con sóng nào dù đi xa đến mấy nó cũng quay trở lại với bờ dù có cách trở ra sao và ở đây cũng giống như em dù có khó khăn dù có thử thách thì cũng vẫn luôn hướng đến anh chúng ta thấy rằng ở khổ thơ thứ 8, cái khát vọng tình yêu vĩnh cửu đó được bộc lộ rõ nét hơn. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua. Câu thơ đã cho thấy một cái cảm giác cô đơn nhỏ bé trước cuộc đời, về nỗi lo âu, về sự hữu hạn của tình yêu trước thời gian dài vô tận. Như biển kia dẫu rồng, mây vẫn bay về xa, một cái cảm giác bất an trước cái dễ đổi thay của lòng người giữa muôn vời cách trở. Nhưng ta thấy rằng đây còn là sự vượt lên sự lo âu phấp phỏng, đặt niềm tin mãnh liệt và sức mạnh của tình yêu, giống như mây có thể vượt qua biển rộng. Ở khổ thơ thứ 9 thì khát vọng tình yêu vĩnh cửu được bộc lộ rõ nét hơn tất thảy. Nó cũng chính là khổ thơ kết thúc toàn bộ bài thơ sóng của Xuân Quỳnh. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Cái cụm từ làm sao đã gợi ra cái sự băn khoăn khắc khoải. Ước ao được hóa thành trăm con sóng nhỏ để muôn đời vỗ vào bờ. Đó là gì? Đó chính là khát khao của người phụ nữ được sống, biển lớn trong tình yêu bằng tình yêu và cùng tình yêu khát khao hòa nhập tình yêu riêng tư trong tình yêu chung rộng lớn. Và khi mà chúng ta đã phân tích được bốn luận điểm trọng tâm này thì chúng mình sẽ sang đến phần tiểu kết một chút khái quát lại nội dung của nghệ thuật trước khi sang phần kết bài. À, chúng ta sẽ sang phần kết bài. Đầu tiên là chúng mình phải nêu được cái cảm nhận chung về bài thơ sóng. Sau đó chúng ta khái quát lại những cái giá trị về mặt nghệ thuật và cái giá trị điển hình nhất đó chính là xây dựng thành công hình tượng sóng với những ngôn từ, hình ảnh trong sáng, bình dị. Nội dung thể hiện như sau. Qua hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã diễn tả tình yêu thiết tha nồng nàn của người phụ nữ. Xuân Quỳnh cũng đã thể hiện cái quan niệm tình yêu đầy mới mẻ và hết sức hiện đại. Đó là sự chủ động của người phụ nữ trong tình yêu nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có của mình. Và vừa rồi cô giáo Thị Thu đã phân tích cho chúng ta đề trọng tâm số 1 trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã chú ý lắng nghe theo dõi video clip này. Cô giáo Thị Thu và Tô hẹn gặp lại tất cả các em trong những video clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các em.